kiểu gọi là chúc hai chị luôn có một cái tình bạn đẹp như thế này tình gì được mà tình gì cũng được biết mình mình ở bên nào được Quên bóng lên nổ đó